chào toàn thể team trong ngành nhân kính Chào mừng anh em đã quay lại với kênh video của em nói Live Marketing Center của em Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Center Việt Nam Và trong video giới thiệu sản phẩm của Center Việt Nam bây giờ gọi là đang hot trên thị trường Việt Nam và được ờ, rất nhiều anh chị em khách hàng trong đó tán thành tiêu dùng cái dòng sản phẩm này à, và để ờ, tìm hiểu xem về dòng sản phẩm này có những cái đặc điểm gì cũng như là kết vận hành công suất như thế nào mà được rất nhiều anh em khách hàng tin dùng như thế và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về ờ, tổng quan cũng như là chi tiết về dòng sản phẩm máy nhân hai đầu Factor 77 của công ty Factor Việt Nam và anh em có thể được thấy ngay ở à, về về thiết kế ở bên ngoài mái vẫn được sơn hoàn toàn đó là sơn tĩnh điện ba lớp thân gầm và bề mái để sơn tĩnh điện để mà nó giúp cho anh em là an toàn khi mà chúng ta sử dụng không bị điện bị bong chóc và bị bệnh với công suất lớn như thế này sẽ giúp cho anh em có thể là sử dụng các những cái bạn nhân dày à, với lượng cát khỏe à, và sử dụng cái đường lượng cát trên dòng sản phẩm Hunter 77 chính là đường lượng cắt 420 qua ngang công nghệ của Nhật Bản và anh em có thể thấy ngay ở đây thì điều khiển thì được thiết kế ở phía trên và có thể di chuyển rất là dọc thang máy như thế này ờ, để chúng ta có thể là dễ dàng vận hành hơn động động ờ, tụt xuống che chắn bảo vệ trong lúc chúng ta bật hình máy à, và để à, anh em có thể thấy được à, công dụng của nắp chụp cũng như là công suất của motor như thế nào à, và các 480 game các nhôm ra làm sao thì ngay bây giờ à, em sẽ cùng với anh chị các bạn theo học hành và anh em có thể quan sát được thực tế đây là hành phẩm mà em vừa mới cắt ra trên dòng sản phẩm Factor 77 có thiết kế hai máng trượt DC ở cả hai đầu máy thì khi em cắt những cái DC anh em bên nãy có thể thấy được là DC sẽ tự động trượt xuống và đi ra khỏi cái ờ, đường lạnh lưỡi cắt sẽ rất là an toàn và mặt cắt anh em có thể thấy đây ạ à, mặt cắt rất là sáng bóng không có bị ba via hay là nổ nhôm gì cả đây là nhôm sinh pha tem đỏ bản Đông chính hãng dây 2 ly 2 à, và em đã cắt trên dòng sản phẩm Factor 77 và anh em cũng có thể quan sát được ờ, trong lúc ờ, em tiến hành cắt thì khi em đặt thanh nhôm vào đây nó sẽ không có bị tình trạng đó là bị kê nhôm nó rất là an toàn trong lúc mà chúng ta vận hành cắt và cả hai đầu máy thì đều được ờ, thiết kế cái bệ đỡ thép rất là dày ở cả mặt trước và mặt sau của dòng sản phẩm này sẽ được đỡ trên những cái bệ thép rất là chắc chắn và cứng cáp anh em ạ và được thiết kế với dòng sản phẩm này nó tương tự như dòng sản phẩm Factor 88 phiên bản cao cấp của công ty Factor Việt Nam và đây là dòng sản phẩm với phiên bản thu nhỏ với những cái bệ thép rất là dày ạ à. à, và ngay đây là thiết kế tủ điện của dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 77 anh em có thể thấy là tủ điện được thiết kế với hai ngăn riêng biệt à, ngăn trên là ngăn điện và ngăn dưới là van điện tử à, và tủ điện thì được ờ, thiết kế với mỗi ờ, đầu máy là một ờ, áp tổng riêng biệt cũng như là một và cục khởi đồng thời đó là sẽ có cục chống đầu pha à, và dây điện sẽ thiết kế là dây điện mở đồng 100% à, và bên cạnh đó máy còn tích hợp bộ chuyển lượng nguồn 24 van cho anh em sử dụng và với thiết kế đời mới, máy Factor 77 được sử dụng hệ thống chuyển góc rất là bằng bích tông và đặt ngang như thế này sẽ giúp hỗ trợ cho việc đẩy và chuyển góc nhẹ nhàng và êm ái có các phương pháp không bị sai lệch như việc chúng ta sử dụng bánh đa hay bánh răng như những dòng sản phẩm cũ à, và thứ hai đó là với hệ thống motor 3 cubi ờ, công suất 2 kg 2 thì đường ờ, lưỡi đưa ra được ờ, gắn đồng trục và được hỗ trợ bởi những cái bích tông hay là bích tông dầu và bích tông khí được được thiết kế là bích tông đúc đặc hình vàng à, và bích tông đầu thì sẽ hỗ trợ cho bích tông khí cái việc khi mà lưỡi đưa ra nó sẽ không có bị gập hay là bị lắm sẽ giúp cho hành phẩm của chúng ta nó sẽ được đẹp hơn và cái vết cắt nó sẽ được ờ, mịn hơn rất là nhiều à, và anh em có thể thấy đây là bích tông lại nắp chụp cũng được thiết kế là bích tông đặt hoàn toàn cho anh em và chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về dòng